Не полетел. Все. görebildim. Şu 牛牛不。 тысяча все. Все. tâm nhiễm nhiễm tiệm nhiễm nhiễm con nhiễm nhiễm Ничего не. You on. Oh, yeah, because yeah, because yeah, because yeah. Kadem, kadem, dem, kadem, dem, dem, kadem, kadem, dem, dem, kadem, kadem, Не-не-не, не-не-не. Все. девка, девка, девка. Девка, девка, девка, девка. Все. Çöp. Ne var canım?